Bá pha xá tí, chiếu rạng. Quýt trá tí, tìm thấy, tồn tại. Bí qua, ban ngày. Tá bá tí, chiếu sáng. A đít trá, mặt trời. Rát tí, ma pha tí, tỏa chiếu ban đêm. Chan bí ma, mặt trăng. Ác ghi, lửa đi qua rát tí ngày đêm vát ca xá tí chói sáng Sambuddho bậc toàn giác bậc tự thân giác ngộ bậc chánh bậc chánh đẳng giác Setho thù thắng Ava hào quang Arut tá rá vô thượng không gì sánh được thích nghĩa Câu trả lời của Đức Phật dựa trên sự cảm nhận hữu hạn của chúng sanh, ánh sáng rộng lớn của mặt trời, mặt trăng là không thể phủ nhận. Thế nhưng ban đêm thì không có ánh sáng mặt trời và ban ngày thì mặt trăng không thể tỏa sáng. Có những thứ lửa khác bập bùng do nhiên liệu nhưng cũng không sao bằng. Riêng tờ giác của Phật là ánh sáng xuyên thấu thời gian, không gian và không gì ngăn che được Ánh sáng đó chính là vô lượng quang. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình tùy theo giác đẳng. Và dạ thưa phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con cung kính thỉnh Thường tọa Tuệ Quyền giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi thành kính đến lễ Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tùy Siêu. À, thượng tọa Giác Đẳng, à, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng Đạt Hiện Diện. Thân chào đến với tu nữ cùng Sư Phụ Nữ. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahant Samma Sambuddho Phakawa Bhutang Phakawantang Apiwade Miswakato Phakawata Thammo Thamman Namasami Supatibano Phakawato Sawakasangho Sangkhan Namami Namami thì chúng đi tự xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tam bảo cùng nhờ quy lực tam bảo hành do hộ đến chư tôn đức tam quý tôn lực con chư phật tử luôn được an lạc trên kính pháp giờ kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị uhm, có thể nói cái bài kinh hôm nay <clears throat> nói đến cái bài kinh vô lượng quan mà cái lời đề thiệu cũng như là cái lời thích trích nghĩa của thượng thị bạn đã nói như là một cái vô lượng quan vô lượng quan phật đó nhờ. Dạ. thì nói đến sáng này thì đức phật ngày so sánh như vị chư thiên đã nói ánh sáng của mặt trăng mặt trời vân vân rồi ánh sáng cuối cùng thì có một thứ ánh sáng đó mà cả ngày đêm nó, nó khắp cả cái tam giới này chúng ta thấy ánh sáng thì nó nó xua đi bóng tối hễ mà hoàng hôn á, là sẽ tối mà bình minh thì sẽ sáng cái sự thế nó lực nó sẽ nó xoay vần bao nhiêu năm nay bao nhiêu thời gian nay việc vị trí thiên hội được phật thì ngài ngài đã trả lời một cách rõ ràng bốn cái cái cái cái cái, cái cái vật chiếu sáng thứ năm ở đây không có ngày đêm sáng chỗ đêm ngày mà trăng tỏ rạng rồi lửa cháy đỏ thì cả ngày đêm thì ban đêm thì chỉ có lửa nó sáng thôi ở khắp mọi nơi nhưng chánh giác cái sự sáng của bậc chánh giác tức là ánh sáng ánh sáng vô lượng thì kính thưa quý vị nếu như nói về cái ánh sáng về hào quang ai cũng sẽ biết cái hào quang của đức phật á, thì nó nó đặc biệt sự thật ra cái hào quang của đức phật á, chúng tôi sẽ nói trên trên cái hào quang trước thường thường mà làm trên đầu chứ hào quang nó từ sáu màu từ ở, ở thân của ngài nó túa ra chứ không phải là chỉ ở trên đầu mà chúng ta thấy thường thường là các chùa mà làm mà cách mà kiểu như mà cái cái cái cái cái hào quang ở trên đầu mà xoay xoay không phải chỉ có cái đầu tỏa ra không phải vậy mà là hào quang sáu màu của ngài từ châu thân phát sáng ra thì cái đó nó cũng là một cái ánh sáng nhưng ở đây muốn nói cái ánh sáng như là một cái cái lời dạy một cái trí tuệ của đức phật mà sư phụ từ siêu đã, đã, đã nói về đến cái cái nghĩa của trong chú giải dạy đó cái ánh sáng của trí tuệ thì có thấy là ánh sáng trí tuệ này nó sôi sáng khắp luôn thì chúng ta rất là hiểu chúng ta nhớ có một lần khi mà khi được phía đức phật mà ngày chứng đắc vô thượng chính là chánh giác ở cầu bồ đề thì lúc đó có một một cái ánh sáng của chính ngài nó xua xuyên qua cả màn đêm và nó tận ở cổ địa ngục nó sáng rực lên và lúc đó tâm tư chúng sinh không còn đau khổ ngay cái giờ phút đó nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng như là một cái như là một cái cái cái cái cái cái cái, cái quân bình lại với cái khổ đau của chính họ thì lúc đó rực sáng lên thì họ mới thấy nhau được à thì đây cũng có những người đang đau khổ như mình <coughs> bởi vì chúng ta nhớ một chúng sinh duy nhất một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc vì an lạc cho vì cho phần đông sự xuất hiện của của vị ấy là sự xuất hiện của đại quan đại minh sự xuất hiện của con mắt lớn đây chính là nó đến một cái giá trị mà đó cũng là trong kinh à, kinh tăng chi đã dạy như vậy và ở đó cũng nói đến cái gì cái con mắt lớn hay cái ánh sáng đại quang đại minh của ngài đó đó chính là ánh sáng của, của trí tuệ mà nó soi khắp cả cả tam giới ánh sáng của bình thường thì chỉ ở địa cầu này nhưng ánh sáng của Phật ánh sáng của chính trí tuệ của Đức Phật nó soi sáng cả tam giới đây là một điều mà nhiều khi chúng ta chúng ta suy nghĩ chắc lẽ đức phật này thuyết giảng cho cổ người này thì cổ người này mới biết nhưng sự thật ra là là cái cái công năng cái tự giác của chính ngài nó sôi thấu đến cho những chúng sinh cũ duyên hữu phước ở các cổ có cõi sắc và ngay cả cõi vô sắc họ không thể chứng đắc ở các cõi vô sắc họ không thể chứng đắc được ở đạo quả ở bởi quả đó không có sắc mà chúng ta nhớ một điều là khi mình chứng đắc đạo quả nó phải có ngũ quấn mà sắc quẩn không có ở đó chính chính là thân quán và không có thì chắc chắn rằng ở trên cái cõi vô sống có các vị mà chứng đắc thánh quả nhất là thánh quả tu đầu quần à, không có mặt ở đó bởi vì cho nó thiếu sắc dạ. cái ánh sáng của đức phật nó xuyên suốt cả tam giới và ánh sáng đó nó mới xua đi một cái màn đêm u tối của tất cả chúng sinh mà bao đời nay không có không có chiếu sáng tới chúng ta nhớ lúc giác ngộ của chính ngài cũng vậy giác ngộ chính ngài tức ánh sáng này là ánh sáng ngược lại tất cả mà đương thời trước khi cái sự xuất hiện của chính ngài là nó nhiều nhiều cái con đường nhiều cái chủ thuyết dạy chúng ta chấm dứt đau khổ như thế này chấm dứt đau khổ như thế kia nhưng đó chỉ là những cái như họ như là khổ hạnh à, như là chẳng hạn như là hay hoặc là chúng ta phải tu khổ hạnh hay chúng ta phải tu à, đứng một chân hai chân rồi đứng coi như là chúng ta phải thờ vị thần này thờ vị thần kia thì sẽ được ân trên thì sẽ được coi như là chứng đắc thì trên cái nhìn đó đó được phật à, lúc còn bồ tát đó, ngài đã thực hiện hết ngài đã xuyên qua nhưng ngài thấy không có thể không có một cái à, cái chân lý không có một cái mục đích chấm dứt sanh tử khổ đau là chính ngài ngài tự mình một mình đã đi ở tại cội bồ đề và thực hành khổ hạnh 6 năm thấy không có kết quả lợi ích và ngài bỏ và ngài thực hành lợi trung đạo và hướng tới cái con đường Machima Patipada tức con đường Phật thánh và cuối cùng ngày chứng đắc vô thượng bồ đề thì kính thưa quý vị thì lúc đó đó mới xua đuổi tất cả những cái những cái gì mà thở xưa nay chúng ta nhớ một cái, một cái điều suy nghĩ ngay đương thời Phật ấy, có nhiều vị người ta giỏi vô cùng các giáo chủ người ta chứng tới tứ thiền có thần thông và có nhiều cái cái công năng rất rất sức là đặc biệt mà cái đó lúc đó là những cái giáo thuyết của của kinh <coughs> của kinh về đà mà <coughs> nó đương hiện nó đương thảnh thảnh lành và mạnh mẽ mà nhưng rồi cũng một mình được phật ngài ngài đập đổ ngài có như ngài phá tất cả những cái gì những bức tường phải nói là xưa nay đã được các vị giáo chủ đổ một cái nền ở trong kinh ở trong kinh Vệ Đà rất là lớn lao mà đây chính là màn đêm này sôi thấu cho tất cả những chúng sinh để sôi đến cho những gì bởi vì chúng ta thấy những những người đệ tử sau khi mà giác ngộ xưng tôn Phật đó, như dựng những như như dựng những gì hạ xuống đem đèn vào chỗ tối khi cái sự thuyết giảng của chính ngài đó dạ yeah. thì chúng ta thấy nó tỏa khắp ở trong ở trong cuộc đời và đức phật này không phải nói cho chính cái loại người nghe tức là các thiện các tỷ kheo tối nay thiện nam tính nữ mà ngay cả đức phật ngài ngài thuyết giảng để trả lời cho các vị chư thiên hãy đưa những cái thời pháp các vị chư thiên xuống nghe phật thuyết pháp người ta cũng chứng đắc đây chính là cái cái ánh sáng trí tuệ của chính ngài nó đã nó đã tỏa khắp hay là chính là cái, cái như chúng ta thấy là cái điều thứ thứ tư hồi nãy nói là cái khả năng mà mà pháp thoại của chính ngài đó nó quảng diễn và nó nó tỏa khắp cho chúng sinh có thể nhận hiểu biết được hữu duyên với chính ngài hữu duyên với cái và có cái sự tu tập nó thành tựu các cái pháp độ thì chắc chắn sẽ chứng đắc bởi vì chúng ta biết là gọi là bậc toàn tri samma sambuddhasa bậc chánh đẳng chánh giác một con người này giác ngộ lý tứ đế mà xưa nay chưa ai phơi bày cái lý tứ đế này để cho tất cả chúng sinh cùng biết chúng sinh cùng hiểu và chúng ta nhớ chính cái cái tự giác của đức phật đó không có một cái gì mà có thể ngài không hiểu biết được cứ gọi cái chữ sắc banh nhu toàn tri diệu giác chứ tất cả trong pháp giới hữu tình này vì nhân sinh quan vũ trụ quan nguyên nhân từ đâu cái sự thành trụ quải không cũng được đức phật ngài trình bày và chỉ có một điều tức là à, quán đến cái kiếp mà của chúng chúng sinh nó như thế nào cũng như là chỉ cái cái cái túc mạng minh sinh tử minh đức phật ngài biết tự mình và quán sát tất cả khắp cùng pháp giới chúng sinh thì đây là ánh sáng trí tuệ của ngài nó phủ khắp cùng không có chỗ nào không có cái điều gì mà Phật không hiểu xưa nay quá khứ hiện tại vị lai <coughs> Đức Phật hiểu hết cho nên nhiều khi à, chúng ta đọc kinh văn hay có một số người mà giảng thuyết nó rồi cái chỗ này nó mà trong kinh giảng tối nghĩa quá mình bây giờ mình phải giảng coi như là cho nó sáng ra nói như vậy nhiều khi chúng ta không không suy nghĩ vô tình cái đó chúng ta chúng ta phỉ bán vô tình chúng ta đã đã chê mà cái đó quá là ngu si nên sự thật ra đó là bởi vì những chúng sinh đó nó không có nó không có cái cái duyên và cũng như không có một cái à, cái tâm để mà hướng cầu vì cho nên họ không hiểu mà chính họ chưa có có có thấm nhuần chứ sự thật ra chúng ta biết từng cái cái lời giảng của chính Phật nó hoàn thiện đầy tất cả quá khứ hiện tại vị lai không có thể không có thể khác được cho nên chúng ta đừng bao giờ tự mình mà mình nghĩ rằng mình sẽ có được mình sẽ sẽ thực hiện được cái điều này mình sẽ làm cái điều kia hoặc tổng có đâu không có rời xa được cái gì không có thể rời xa được cái kinh văn cái lời dạy của chính ngài cái sáng trí tuệ này ngài để lại mà chúng ta đó cũng như là một cái pháp thân của chính ngài vậy đó và đấy là cho chính tất cả chúng ta mà sau trước khi lên đường viên tịch đó, đức phật ngài nói cái điều đó Phitku Phitku Nêu Pasika Pasika là Vinayo vô Anando Yo à, Vô Anando đó cái chỗ mà lời đức phật giờ phút cuối cùng mà đức phật ngày ngày lên đường tịch diệt á ngày dạy cho tất cả lấy pháp và luật làm thầy đó cái gì đó chính là nói lên cái trí đó lên cái trí tuệ hãy soi sáng bằng cái trí tuệ của phật đã soi sáng hãy tu tập cái trí tuệ của ngài hãy hãy đi thẳng nhìn thẳng vào dựa đến kinh dựa so sánh với kinh đối chiếu với luật lấy kinh luật làm thầy làm thầy chỉ dẫn thì nếu chúng ta có một cái tinh thần như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều cái cái hữu phần cái kính đó chúng ta nhớ nó không bao giờ có thể thay đổi được Yovo an anandamaya thammo chawinayo chadesito có thể nói cái lời kính này cho đề sĩ tổ quanh nhà tô sô vô mà mấy chị về nó sạch thà chính là cái ánh sáng mà nó soi đường cho tới bây giờ nếu như chúng ta hiểu cái sự tu của chúng ta đã được ánh sáng của Phật soi rồi nhưng tại chúng ta liệu chúng ta có được có đón nhận được cái ánh sáng cái ánh sáng trí tuệ của Phật rồi cho chúng ta hay không đây là do cái cái tâm tu của mọi người và cái hữu duyên và cái sự tầm cầu cái sự tinh tấn cái trí tuệ và cái sự quyết tâm của mỗi con người cho nên vì vậy một người tu chứng phải xuyên qua phải xuyên qua cái ánh sáng Phật pháp ánh sáng Phật pháp đó chính là ánh, đó là ánh sáng trí tuệ của Đức Phật ngài đã ngài đã soi thấu trong tam giới này kính thưa thật là hữu duyên cho những ai đọc, nghe, có cái niềm tin, đi về với lời dạy của Phật, đi về với cội nguồn. Chứ còn nhiều khi chúng ta đọc, học hiểu nhiều, nhưng rồi chúng ta nói trên trời dưới đất chúng ta, hay là chúng ta rời xa cái lời dạy của Phật bằng những cái tư kiến của chính mình, rồi chúng ta lập ra những cái cái tông phái, những cái môn của mình, rồi xưng danh, rồi chúng ta nhân danh công lý, chúng ta dựa vào phật thì cái điều đó rồi chúng ta đổi thay cái này đổi thay cái kia để cho phù hợp thì những con người làm như thế hết sức là, là, là tội lỗi và tạo nhiều cái điều bất lợi bất ổn cho mình và những người đi theo thật sự như vậy cho nên vì vậy chúng ta tu hay chúng ta học Phật pháp chúng ta biết y cứ y cứ tới ánh sáng cái lời dạy của chính ngài và có thể nói rằng ở trong ánh sáng này nói đến pháp hệ của thiền thì chúng ta biết cái công năng khi chúng ta tu tu trì khi chúng ta tu chứng ngoài ra cái chuyện mà chứng đạo chứng quả đó cái ánh sáng của cái trí cái ánh sáng của các của thiền định đó, nó cũng là một cái cái đó cái rất là lớn để có thể chúng sinh sinh về các cõi khi chứng đắc các cái tầng thiền mà chúng ta nhớ là vô lượng quan vô lượng quan thiên rồi quan âm thiên vân vân thì nếu mà tu tập mà để thành tựu để mà thành tựu tốt đẹp mà chứng chứng quả tam quả tứ thiền chúng ta sanh về cái cõi ngũ tịnh cư vô phiền vô nhiệt thiện hiện sắc cú cánh thì cái điều đó quá là sáng tối rồi nhưng điều mà có thể nói sanh về các cõi sơ nhị tam tứ thiền thôi thì cái ánh sáng của các vị đó mà do theo công năng của thiền vị ấy hướng tấn đứng hướng định niệm đứng hướng định, à, có thiên nặng cái, cái cái định à, vân vân thì cái khả năng chứng đắc thiền thì lúc đó cái ánh sáng nó nó phủ khắp lớn cho nên chúng ta thấy cái từ mà quan âm thiên nó cũng là đi ra những những cái cái cái cái cái cái cái, cái cõi giới như thế thì kính thưa quý vị nói về cái pháp hỷ của thiền nói đến thiền thì chúng ta biết nó có nhiều cái công năng hết sức là đặc biệt và chính cái điều này nữa mà chúng ta không thể bàn cái chinh tây vô mà nó thiền định nó về cái thiền định đó, nó có nhiều cái cái điều mà là do cái sự tu chứng và do cái công năng và do nhiều cái cái cái, cái kết quả của thiền thì chúng ta chúng ta tu chứng được nhiều thì nó sẽ kết quả được nhiều và nếu như một con người hiểu về Phật á, thì chúng ta mới thấy không phải tự động mà mà Đức Phật ngài được vẹn toàn ngài được cả hai tức là về hình thức lẫn cả nội dung <coughs> về cuộc đời <coughs> hình hài thể xác cho tới cả những tiền của vọng địa vị tất cả mọi thứ Phật đều đầy đủ hết mà chúng ta biết đó là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của chính Phật mà không ai có thể soi thấu không ai có thể không có thể có thể phải nói rằng so sánh bằng được mà nếu như 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của một vị của 10 trưởng lương vương cũng có đó nhưng điều mà nó khác hơn đối với vị đối với vị Phật thì cái phước đó nó nó lớn hơn nó rộng hơn cho nên vì vậy chúng ta gọi là các hầm châu báu thế này thế kia đối với cụ cụ của vị trưởng lương vương phải nói rằng nó nếu mà nói với đứa một vị một vị vị Phật chánh đẳng chánh giác thì nó thừa nó thừa gấp trăm ngàn lần vượt ngoài cái Ờ, các cái cái cái cái cái điều kiện như thế thì chúng ta thấy bởi vì cái pháp thân này hay là hay là cái kim thân này đức khác quyền của chính Phật á tức là cái ánh sáng cái ánh sáng mà thuộc về mà chúng ta gọi là các quyền đó cũng như là là hào quang đó nó được tạo thành do cái chúng ta nhớ là do cái cái tứ thần túc dục cần tâm và thẩm như ý túc cho nên muốn như thế nào cũng sẽ được tốt đẹp như thế đó về các quyền nó mang tính tức là nói đến các thân đến thân của ngài mà thì chúng ta biết đối với cái thân phật á chúng ta nói thực tế cái thân mà ký thân của ngài đó thì nó đẹp và nó sáng và và nó có nhiều cái cái điều đặc biệt hơn là một cái cái sắc thân bình thường của chúng sinh tuy nó cũng có tứ đại nó cũng có các cái cái cái quế trượt của của kiếp con người nhưng cái công đức nó vô lượng quá đi một con người nó nó nó, nó hoàn mỹ mà nó đầy đủ với tất cả không thiếu một cái gì hết cho nên có một số người khi nhìn Phật có một chỗ như vị tỳ kheo khi mà nhìn Phật đi theo người ta cứ chiêm ngưỡng người ta cứ bái ngài thì Đức Phật ngày dạy đừng có nên nhìn Ngài cũng sắc thân của sanh lão bệnh tử sắc thân của độ thai này thân quế được này mà hãy tu tập hãy đi theo dấu chân của Ngài thực hành theo lời dạy của Ngài chính là thấy được Ngài ở cận bên Ngài cái, cái điều mà chúng ta nghe thường nghe đó là tham bất Sotaman mang bất Basti thấy Pháp thì thấy Như Lai cái sự hiện hữu của chính Như Lai kề bên đó cho nên nói về các quyền của chính Phật thì chúng ta thấy cũng đã siêu sức và vượt ngoài vượt ngoài cái những gì mà chúng ta tác tạo sự thật ra có những lúc bởi vì biết có những cái tôn tượng Phật đẹp á mà khi chúng ta nhìn á nó đẹp quá thì chúng ta thử suy nghĩ đi nếu mà chúng ta gặp một hình người thật thì sao thì có lẽ cái tâm tư chúng ta nó nó phát khởi nhiều cái điều phi lạc phát khởi nhiều cái điều tính tính lắm sự thật có những cái cái pho tượng Phật hay có những cái tượng Phật hay những cái ảnh Phật cái này chúng tôi cũng tâm sự thật có vị nhiều khi chúng tôi chiêm bái chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi thích vô cùng thì mình nghĩ rằng nếu như mình gặp Phật mà mà thực tế ở, ở bên ngoài nữa thì chúng ta không biết như thế nào một con người có đầy đủ trí thông suốt tam giới này giờ nhân sinh quan vũ trụ quan tất cả những gì mà Phật không biết quá khứ hiện tại vị lai ở trong cuộc đời này về nhân sinh vũ trụ cũng như chúng ta biết là ngay cả tới những cái lời mà người ta gọi là cái lời tiên tri đó thế giới này sẽ như thế này thế nọ mà trong những cái điểm mộng một của vvc nó đấy mà Đức Phật ngày giải đó do chúng sinh ác xấu quá do chúng sinh làm nhiều cái điều tội lỗi quá thì mưa không tượng gió không hòa hay là những bệnh dịch nó sẽ xuất hiện mà hôm nay chúng ta đương đầu chính là do con người thì cái này cái tự giác của Đức Phật ngày đã sôi thấu tất cả và chúng ta nhìn rồi chúng ta mới mới thấy được tại sao mà cái lời Phật quá thật là chúng ta thấy nó, nó một cách khủng khiếp một cách ghê gớm nhiều khi chúng ta sống có một thời gian mà nó cũng được cái sự yểm trợ của của nền khoa học y học á chúng ta cho nó không là cái gì nhưng chúng ta biết biết bao nhiêu con người đã bị những cái tai ương bị những cái cái cái, cái cơn bệnh dịch đã giết chết hàng hàng cả cả thành phố cả bộ tộc người cái chuyện nó không là lạ nếu như ngày hôm nay chúng ta không tìm ra thuốc để mà điều trị Covid ấy, thì chắc chắn rằng cả thế giới này sẽ sụp đổ. Bởi vì chúng ta có thể chúng ta có thể tránh né được một phần ở xa cách ly cách xa nhưng điều phần đông đa số là sẽ sẽ chết hết khi cái bệnh dịch đó nó xuất hiện tới do cái nghiệp nghiệp ác thì cũng vậy những chúng sinh có những chúng sinh nếu mà chúng ta hữu duyên hữu phước đó, chúng ta được cái thọ mạng nó vượt qua được thì chúng ta không không gần kề chúng ta tránh sai chúng ta vượt đi thì chúng tôi muốn nói trên cái nhìn tuệ giác của đức phật ngài đã thấy rồi thấy cái tương lai này ngài cũng đã nhìn thấy thấy một cách cẩn cẩn cẩn cẩn trọng một cách đầy đủ như thế chứ không phải đức phật ngài không nói nhưng điều mà ngài chỉ nói những gì cho tất cả chúng ta tu ngài giới ngài kéo lại những cái ánh sáng nó là gần nhất với chính mình để mình có thể soi thấu mình có thể nhìn thấy rõ chứ bây giờ đưa ra nhiều quá thì những gì mà Đức Phật này nói ra trong 81 ngàn pháp môn để cho chúng sinh có sự phân biệt mà những cái cái pháp môn của ngài nói là những pháp môn nó đoạn khổ những cái pháp môn nó diệt khổ chứ không phải là những cái lời nói của chính ngài là những cái lời nói mà nó không có <coughs> nó không có cái căn cứ hay là nó không có <coughs> kiểu mà nói chung chung ai hỏi ngài về cuộc đời này về cái sự uh, sự xuất hiện về cái nguyên nhân và cái à, cái cái buổi đầu tiên cái cái cái khởi thủy nó như thế nào đức phật không trả lời bởi vì tại sao như vậy bởi vì không đủ thời gian và chúng ta cũng không đủ cái trí tuệ chúng ta không có cái ánh sáng trí tuệ đó để mà soi thấu được thì ngài sẽ không nói ngài nói những gì cho những người hữu duyên ngài nói những gì mà nó hợp lý mà nó, nó đúng cái điều kiện bởi cho nên thường thường mà chúng ta ít bao giờ là một cái việc cần thiết trực tiếp nơi chính mình hay là quay về quay về với mình mà chúng ta làm việc ở bên ngoài chúng ta làm chuyện cho người hay chúng ta nghĩ tới người nghĩ tới mình làm việc chúng ta không có quan tâm đến đến mình vân vân thì những cách như vậy đó thì chính đức phật ngài ngài đã chỉ dạy cho chính chúng ta biết ở trong cuộc đời này chúng ta không đủ thời gian và chúng ta không đủ một cái trí tuệ không đủ khả năng những cái gì không đủ khả năng thì ngài không đưa tới không dạy và không mở rộng ngay cả chúng ta thấy ngài xá lợi phất hay là ngài a nan hay là ngài các vị thượng thủ thanh văn khi mà dùng cái tuệ giác này để soi thấu mà cái đó thuộc gì giới vứt của các vị toàn giác thì trên được phật này cũng cũng đã đi đến ngài cũng đeo phải là là cái cái giới vứt của của xã lợi phật của ngày khai chiết vân vân mà chúng ta nhớ thấy nhìn con quả đó dạ. thì mới suy quán con quả này nó kiếp này kiếp kia thì đức phật nói cái này là cái giới vất của của vị tổng giác thì kính thưa quý vị thì chính cái cái cái tội giác của đức phật đó, nó sâu thấu muôn nơi không có cái gì không có điều kiện gì mà mà gọi là lọt khỏi cái cái lưới tuệ của chính phật được từ cái sự phật cho tới con người tất cả những sự kiện gì trên cuộc đời này vì ấy sôi thấu và hiểu biết tương tận hiểu biết tất cả có thể nói ngày hôm nay khi chúng ta hướng tâm chúng ta tu trên cái giáo lý của Phật đó là được đã được hiển bài một cách đầy đủ và chúng ta cũng được nhiều cái yếu tố hỗ trợ để chúng ta được thấy chúng ta được nghe và chúng ta được hỏi được suy nghĩ trực tiếp chứ có thể nó có thể nói rằng ngày xưa đó thì chúng ta biết đó là kinh văn thọ giáo bằng cái nghe và nhớ lại sau đó rồi mới có cái sự ghi chép mà ghi chép cũng bị giới hạn ghi chép ở một ở một cái tương đối nó không có có rộng khắp và một số người có thể đọc một người người có thể hiểu và trình bày cho nên ngày hôm nay nó rộng khắp rồi thì như chúng ta thấy chúng ta cần một cái gì đó chúng ta sợt lên là chúng ta ra thôi nó có nó ra được những cái gì mà nó chưa môn quá thì nó khó chứ sự thật ra nó cũng đã có trên đó nếu chúng ta có cái đa văn chúng ta có cái cái cái cái cái, cái, cái, <coughs> cái khả năng nhiều thì chúng ta chúng ta sẽ chiêm nghiệm chúng ta sẽ học hiểu được hết chứ có thể nói ngày xưa thì chúng ta thấy bao nhiêu cái cái điều kiện cái khả năng cái trí tuệ của chính người xưa nó lớn lớn hơn mình giờ này giờ này chúng ta chỉ cần có một cuốn kinh để chúng ta học cái bài kinh để chúng ta thuộc thôi cũng khó nữa thì chúng ta thấy người, người ngày xưa khi nghe mà nhớ thì chúng ta quá khích hôm nay chúng ta tụng lại bao nhiêu lần mà chúng ta cũng chưa nhớ nổi nữa cái điều đó chúng ta nói thành thật mà còn người xưa nghe qua là nhớ ngay nghe qua là biết liền giá đây là một cái điều mà mà phải nói là cái khả năng trí tuệ và các quyền của họ nó mạnh chỉ được thì kính thưa quý vị thì nói đến phật thì các quyền của cha nó khủng khiếp như thế nào đầy đủ tất cả nó khác hơn chứ nó không phải kiểu như là nó nó nó được một cách tức là nó miên miên nó vô tận và nó không có thiếu thốn gì và chúng ta nhớ một trong những cái cái việc làm của Đức Phật là à, ngài thấy coi chúng sinh nào có hữu duyên với chính ngài sau khi mà trả lời cho chư thiên vấn hỏi xong à, bắt đầu ngài quán sát của chúng sinh nào có duyên với chính ngài và ngài để đến đó là dùng những pháp thoại mà pháp thoại của Đức Phật chúng ta thấy không phải nói những cái chuyện gì mà nó mà nó quá là là là xa xôi mà nói những chuyện gì gần kề với tất cả đi đến người cày ruộng sẽ nói về cái cách cày ruộng đi đến người làm gốm sẽ nói về cách làm gốm đi vào rừng những người thợ săn sẽ trình bày những cái những cái cách của người thợ săn như thế nào hay đi đến đi đến gò mối sẽ ví dụ cái gò mối để tất cả mọi người nhìn thấy đó và đưa đến đó rồi đi đến cái bây giờ chúng ta ờ, đi đến một cái cái cái cái cái, cái, cái cả khu rừng sẽ nói đến cái cái cái tối sáng khu rừng và cái sự yên tĩnh của khu rừng nó như thế nào thế nào thì có thể nói rằng trong kinh của trong những cái lời dạy hay là những pháp thoại của Phật đó, thì nó xuyên qua những cái diệm nó gần kề ở trong cuộc đời con người chúng ta đi xa nha quý vị nếu chúng ta suy nghĩ kỹ Đức Phật này xuất hiện ở cuộc đời cho nên ngài cũng nói những gì xuyên qua liên quan đến cuộc đời mà có cuộc đời này thì có con người có con người thì có nhiều người và có cái sự sinh hoạt có một thứ lớp có một trật tự hay có một sự sinh hoạt có cái giai tầng như thế này thế kia thì theo dựa trên giai tầng đó dựa trên cái sự sinh hoạt đó đức phật ngài ngài ngài nói đến cái ngài giáo hóa ngài diễn thuyết điều ngự trưởng phu là như thế bởi vì cho nên ngài mới gọi là sách tha đê quân đốt sa năng đức thầy cả của chư thiên và nhân loại một cái điều mà không thể nào vô lý mà phật nói ra cái pháp thoại của ngài đều có đầy đủ thứ nhất là cái gì nghĩa từ lý pháp Batisampida nó vô ngại giải và rồi những cái duyên sự khởi lên hay cái thời pháp của chính ngài nó đầy đủ hoàn thiện đoạn đầu hoàn thiện đoạn giữa và hoàn thiện đoạn cuối thế giới cái định cái tuệ được thiết lập rõ ràng để cho những người để cho những con người có thể tu chứng được những con người có thể giác ngộ được những con người có thể thành tựu được đây là một cái điều đặc biệt chứ không phải là cái lời dạy đó là một cái lời dạy mơ mơ hồ hồ hay cái lời dạy đó là cái lời dạy mà nó không rõ ràng nó đầy đủ nghĩa lý pháp văn tự bởi vì trong tay của Phật không có giữ những cái lời dạy của chính ngài đã mở ra hết cho tất cả chúng ta trên ở trong một cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái lời dạy của Phật nó không có mật khải nó không có một quyền bí đối với con người đặt định lên nó mật cái này nó mật cái kia chứ sự thật ra cái ánh sáng mà để ngài quá độ chúng sinh để chiếu sáng tất cả cái ánh sáng đó nó tỏ khắp cho nhân thiên chứ không có kết không có giữ gì đây là cái điều mà mà hiểu về kinh lý chúng ta nhớ như vậy đức phật không có giữ gìn cái gì mà cũng không có nhiều giao cho người nào à, người đó mới giữ gìn cái à, cái bí mật đó rồi, rồi về sau người đó sẽ sẽ mở ra không có chuyện đó không có một sự đặc định không có một sự hứa hẹn cho một người nào à, mật khải à, à, để mà nói ra rồi về sau người đó sẽ có khả năng đọc hiểu được không có chuyện đó bởi vì chúng ta thấy ngày hôm nay mà xuất hiện mà nhiều cái nhiều người mà nó mật khải này à, của của phật ừ, của như giờ này mới dở ra sự thật ra là những người đó đại ngôn quá quá là đại ngôn chứ sự thật ra những gì phật ngày không có không có bao giờ mà nói sai hết không bao giờ mà nói sai mà những gì ngài đã nói là nó đúng đắn đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối sơ thiện trung thiện hậu thiện quá khứ hiện tại vị lai này nó là như thế thì không bao giờ có thể khác có thể thay đổi được kính thưa quý vị chúng ta hiểu được cái lời dạy của Phật nó không chỉ là một cái vấn đề nó không phải là một vấn đề đơn giản của cuộc đời mà chỉ muốn nói ra cũng không có dành đặc biệt ưu việc cho một con người nào và à, sẽ cái lời dạy của Phật là lời dạy ly khổ lời dạy của Phật là trên bài sự khổ và đưa đến sự chấm dứt khổ không hại ai một cách viên mãn một cách đầy đủ tốt đẹp mà đôi khi do chúng chính chúng ta không hiểu được chứ sự thật ra là là như chúng tôi đã nói bởi vì ngài nói những gì sinh hoạt bình thường nhất và dùng một cái à, nhân một cái cái cái sự tùng sự đó hay dùng những hình ảnh quá dùng những cái cái cái cái ví dụ để nhằm cho chúng sinh dễ hiểu biết mà người trí nhờ cái ví dụ nhờ cái chứng minh mà hiểu được ở đó mới nói đến một cái tự giác của phật quá là, là đặc biệt chúng ta biết ngài nhìn chúng ta biết chúng ta có thiên hướng nặng về cái gì khả năng chúng ta tới đâu chúng ta có thể thọ trì ta có thể chứng đắc được hay không thì nếu như chúng ta có cái duyên thì đức phật ngày chuyển hóa tức là đức phật ngày giảng thuyết ra chúng ta rất là mau chóng mà chúng ta có thể thọ trì chúng ta mau chóng chúng ta chứng đắc đối với các vị chư thiên cũng vậy khi đi đến ngài thì ngài cũng biết rằng nói đến những cái điều này nó phù hợp nó phù hợp với cái cơ tánh cái lý tánh của mình cũng như chúng sinh kiếp con người thì phù hợp với cái việc làm phù hợp với cái cách sự suy nghĩ của chính mình rồi ngài dùng những cái lời pháp đó ứng dụng trong cái trong cái nghiệp vụ trong cái việc làm mà thói quen chúng ta đã có như thế đây là một cái điều mà chỉ có đức phật ngài được một cái khả năng đó mà chính là đó chính là cái khả năng mà quản diễn và cái khả năng mà sôi sáng cái khả năng mà nắm hiểu biết được căn cơ của chúng sinh và hiểu biết được chúng sinh có khả như thế nào và điều kiện ra sao thì kính thưa quý vị biết hết khi chúng ta đọc một cái câu kinh đó chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi chúng tôi coi cái quyển mà nói về cái cái lịch sử của của của Phật giáo Ờ, Phật giáo Tích Lan thì khi đó đó mình thấy Đức Phật ngày nói đến cái cái cái à, đến cái chỗ mà mà khi mà đi qua để mà mà mà hàng phục cái đảo quỷ á đảo Tích Lan hồi xưa tức là các quỷ dạ xóa ở nhiều bắt đầu ngày qua bên đó ngày ngày hàng ma phục quân ở đó có thể nói như vậy để Phật giáo Tích Lan phát triển và sau đó à, có à, có à, và vị hoàng tử đã đi qua đó để mà mà, mà giáo hóa đó thì kính thưa quý vị là Đức Phật ngài đã nhìn thấy cái sự chấm dứt của Phật giáo sau khi ngài viễn tịch ở tại Ấn Độ sau một thời gian nữa thì sẽ không có không còn còn có thể mạnh thịnh hành được và thấy là ngài đi đến đến, đến đảo Tích Lan đi hàng ma phục chúng ở đảo đó và sau đó tạo điều kiện tức là lúc đó, đó khi mình cắt đệ tử của chính ngài đi tới là đã được đầy đủ rồi thì chúng ta mới thấy được phải nói rằng một một vị một vị phật từ bi phải nói là đã đã dọn đường đã chỉ lối đã bài vẽ cho tất cả đến nơi hết còn chúng ta có có đủ khả năng có đủ điều kiện hay không đó mới là một vấn đề để chúng ta đi tới đó dạ. bởi vì những điều mà kính thưa quý vị mà đức phật ngài không có bao giờ phát biểu lên ờ là bao giờ sẽ như cái điều này sẽ như cái điều nọ rồi để cho để cho tâm tư tất cả à, à, coi như là nghi ngờ hay hoặc là trong máu sợ sệt lo lắng ngài không bao giờ làm như vậy mà chính đức phật ngài chỉ chỉ một cách rõ ràng một cách đúng đắn để cho tất cả chúng ta không có có cái sự suy nghĩ không có một cái sự đúng sai về về cuộc đời cái điều mà hiểu sai về những cái đó là do chúng ta thiếu phước chúng ta không thể đón nhận cái ánh sáng Phật pháp của chính ngài chúng ta nhớ như vậy không thiếu cái sự suy xét thiếu cái sự thọ trì cho chúng ta không đón nhận được những ánh sáng Phật pháp yeah. Dạ. cho nên vì vậy là một người đệ tử chúng ta phải biết rằng đối với Đức Phật ngài đã làm đầy đủ ngài đã làm hoàn thành tất cả những cái báu vật hay là những cái cái sự chỉ dạy ngài đã là một cái người hoàn thành trách nhiệm của một cái một vị thầy của một một người của một đấng cha lành cao cả đối với tất cả chúng ta cái ánh sáng trí tuệ đó ngài đã truyền trao cho chính chúng ta mà chúng ta có biết đó là ánh sáng hay không là do con người mỗi con người có cái cái sự tu có cái có cái niềm tin có cái sự cố gắng có cái sự tu trì hay không thì đó mới là cái à, cái điều sôi sáng cho chính tất cả chúng ta à, thì kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị như là một cái đã nói là cái ánh sáng Phật pháp thì nó sẽ rất là tốt đẹp sẽ rất là nghiêng viễn cần cái sự thảo luận của chư tôn đức tăng để cho tất cả chúng ta hội trì để cho chúng ta tất cả chúng ta có được một cái ánh sáng trí tuệ của Phật pháp hơn nữa dạ kính bạch sư tăng con xin có đôi điều trình bày như vậy và cứ nếu có điều gì thì kính quý ngài à, bổ túc thêm giải thích thêm thảo luận thêm để cho uh, sự sâu sáng đến đại chúng và dạ, xin chấm thức giờ chấm thức nơi đây kính yêu đến toàn thể đại chúng là như vậy nếu có điều chia sẻ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ dạ. kính dân phật lành đến các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp đến các vị thần chư thiên tại chùa vũ đức chùa quảng nghiêm xin hướng nguyện đến tất cả thân bằng quyến thuộc các vị thầy tổ các vị chân linh chí linh ở hai chùa cũng như tất cả quý vị được an lạc được tấn hóa trong Phật pháp và con xin dẫn mít lại đến cho thần gọi được anh nam mô bổn thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thầy giá sa thú trình thưa toàn quý uh, tiếp theo là phần ờ, thảo luận trước nhất xin được hỏi thượng tọa anh à, tùy siêu không biết thượng tọa có nghe được không nếu thượng tọa tùy siêu nghe được xin định thượng tọa phân hỷ dạ vâng bạch thượng tọa tùy siêu uh, khi mà chúng ta nói về bậc chánh đẳng chánh giác dạ và cái cái mà chúng ta gọi là hào quang của Phật về phương diện vật lý là ánh sáng nhưng mà khi mà chúng ta nói về tuệ giác của Phật thì thì tôi khoan hỷ cho một vài cái ờ, ghi nhận từ ở trong kinh điển về tuệ giác của Phật mặc dù chúng ta biết đó là một điều bất khả tư nghị đó nhưng mà ờ, một người Phật tử bình thường như chúng ta có thể hiểu như thế nào về tuệ giác cao vời của Phật xin ờ, kính thỉnh chúng Phật là một Bụt à. Thầy Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý Phật tử Thực ra Vút Thắc Quý Sê Vô Chinh Tì Vô Phật vất là bất khả tư nghị ngay cả các vị a la hán thịnh văn để nhất về trí tuệ như ngài Sariputta để nhất về thần thông như ngài Mokkalana mà còn không hiểu hết cái tuệ giác của Đức Phật cho nên chúng ta không dễ gì chúng ta ước lượng được từ giác của Đức Phật to rộng như thế nào chúng ta chỉ có biết được là đem so sánh với biển cả nó còn hơn nữa bởi vì Sagara là biển cả đó. Rồi có bốn cái sự luân hồi trước hết là chúng ta nói Udaka Sagara tức là cái biển nước cái biển nước thì nó mênh mông nhưng mà chúng ta còn thấy còn có thể đi đến từ bờ biển bên này đến bờ bờ bên kia được mặc dù đứng ở đây chúng ta nhìn không thấy bên kia nhưng mà thời nay người ta có thể đi máy bay để người ta đi xuyên qua người ta đi qua biển cả đến bờ bên kia nữa. cái đó là biển nước thứ hai gọi là samsara sagara tức là cái biển luân hồi cái biển luân hồi này là vô thủy vô chung như đức phật đã dạy rằng này các tỳ kheo vô thủy là luân hồi không tìm ra khởi điểm thì đó là cái biển biển trầm luân biển luân hồi thứ ba là nha Tát gara tức là cái biển tri thức của nhân loại cái tri thức của nhân loại đó thì chúng ta không có thể lường được mặc dù ông cao có quát á ông ngạo mạn ông nói là trong thiên hạ có ba bộ chữ thì thiên hạ và anh của ông ta là hai bồ thiên hạ một bồ và anh của ông ta là một bồ còn một còn hai bồ chữ thì ờ, hai trong bốn bộ chữ bộ chữ cái, cái đó là của ông ta ông ta tự cho mình là hai bộ chữ còn thi hạ một bộ và anh trai của ông ta là một bộ, nói là nói như vậy nhưng thật ra cái kiến thức của nhân loại thì ờ, vô lượng không biết được nhưng mà nói riêng về Phật pháp á, thì đó là tam tạng kinh điển lời dạy của Đức Phật còn cái thứ ba gọi là Sapanyu Sangara tức là nhất thiết chủng thiết của Đức Phật là một biển lớn mênh mông mà chúng ta không biết được tam tạng kinh điển đã là một đại dương rộng lớn bao la mà trong khi đó đức phật ngài đi khi đi ngang qua cái khu rừng Simpanak ngài cầm lên một nấm lá cây cái lá Simpanak và ngài nói rằng này các tỳ kheo các ngươi có thấy cái số lá cây trong nắm tay như lai không dạ thấy các ngươi nghĩ như thế nào cái số lá cây này so với số lá cây ở trong rừng này cái nào nhiều cái nào ít và thế tôn cái số lá cây trong nắm tay ngài quả thật là rất ít so với lá cây rừng thì đức phật nói cũng vậy pháp và như lai giảng dạy cho các ngươi đó là nó chỉ bằng cái số lá cây trong nắm tay Như Lai thôi so với cái pháp Như Lai biết Như Lai hiểu Như Lai thực chứng thì nhiều như là lá cây rừng vậy đó thì ở đây thì chúng ta nói như vậy là chúng ta biết rõ là cái tuệ giác của Đức Phật rộng lớn đến chừng đến giường nào rồi cho nên ở đây chúng ta có thể nói tùy theo trường hợp tùy theo lúc mà chúng ta nói thôi thí dụ như lúc mà đức thế tôn ngài à, thuyết về cái bài kinh Brahmachala số 8 bài kinh Phạm Võng thì khi nghe các vị tỳ kheo nói đến người đệ tử của ngoại đạo Sophiya là những dùng nhiều lời lẽ để tán thán Đức Phật thì à, Đức Phật nói rằng cái đó là kẻ phạm phu tán thán Như Lai như lê có cái trí giác còn đáng tán thán hơn cái cái đó nữa vì kẻ phàm phu chỉ tán thán như lai về giới hạnh thôi thì thưa quý vị khi mà ngài thuyết lên 62 tà kiến thì ở trong chú giải của bài kinh này nói rằng là lúc đó giống như là cái tuệ giác đức của đức thế tôn là một mẻ lưới khi mà ngày tung cái mẻ lưới nó ra đó thì nó bao trùm hết tất cả những cái tri kiến của các sa môn và là môn ngoại đạo ở trong đời này họ nói như thế nào họ chắc như thế nào ngài biết rõ như thế đó và ngài biết rõ về cái con đường để mà thoát khỏi những cái tà kiến đó đó là một trong những khía cạnh mà chúng ta nói lên tuệ giác của Đức Phật còn ở đây thưa quý vị nếu mà nói trên cái khía cạnh mà ngài biết về các pháp giới hữu tình đó thì cái này là vô lượng không thể lường được cái trí giác của đức phật na na tha tú ngài biết rõ giới sai biệt tức là ngài trình bày về kama tha tú rupa tha tú arupa tha tú tức là dục giới sắc giới vô sắc giới theo cõi dục giới sắc giới vô sắc giới theo pháp thực tính Bài trình bày về sáu giới địa giới thủy giới phong giới quả giới không giới và thức giới rồi ngài trình bày về 18 giới nhãn giới sắc giới nhãn thức giới vị giới thinh giới vị thức giới tỷ giới khi giới thiệt tỷ thức giới thiệt giới vị giới thiệt thức giới thân giới xúc giới thân thức giới ý giới pháp giới ý thức giới là trình bày về 18 giới và còn nhiều hơn thế nữa thưa quý vị khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó thì chúng ta sẽ thấy cái trí giác của Đức Phật là bị nghĩ không thể nghĩ bàn nếu chúng ta đọc được ở trong bộ Patisamphida Gác tiểu bộ kinh mà gọi là đạo đạo không hay là tứ vô ngày giải vô ngày giải đạo thì chúng ta sẽ thấy một vị đệ tử thôi tức là tôn giả Sariputta mà cái trí tuệ khi ngài trình bày về Phật Sambuddha Magga trình bày về pháp đặc thông thâm mắt Phật Sambuddha là chúng ta cũng thấy mênh mông để trình bày về trí tuệ trong cái chương gọi là nha nắc tha đó luận giải về trí thì chúng ta thấy khi mà chúng ta đọc qua chúng ta sẽ thấy cái trí của chúng ta giống như là một hạt cát trong một bãi sa mạc thôi rồi ngài viết về cái thế giới hữu tình rồi ngài viết về cái nghiệp quả của chúng sanh là câm máu với ba cá nghiệp này nó cho quả như thế nào cái đó cũng là một cái như lai lực như lai trí lực cho nên khi mà đề cập đến cái gọi là sắc tắc lô cát là cái thế giới hữu tình Akasaloka là cái thế giới về cõi và Apisankhara Loka hay Sankhara Loka là thế giới về hành vi về những cái pháp hữu vi mà nó sanh diệt nó sanh khởi như thế nào là biết người ba cái cái thế giới đó là đức thế tôn người biết rõ cho nên ngài mới được cái hồng danh gọi Lucas Widu tức là bậc thế gian giải khi mà chúng ta nói ở cái khía cạnh này thì chúng ta sẽ thấy là cái trí, trí giác của ngài là vô lượng rồi lại nữa khi mà chúng ta nói đến cái khía cạnh thiền chứng và tuệ mà đưa đến đạo quả thì cái này chúng ta xem ở trong thanh tịnh đạo chúng ta sẽ thấy trích dẫn cái lời của đức phật ngài dạy về cái đạo lộ của giải thoát là mênh mông chỉ có điều là phàm phu chúng ta khi mà chúng ta học thì chúng ta chỉ học một ít hạn lượng bao nhiêu đó chúng ta tu tập để nếu mà có duyên lành thì chúng ta chứng quả dự lưu hay là tu đồ quần tu đà hàm ana hàm hoặc quá lắm là đắc a la hán thình văn vậy thôi và chúng ta nên nhớ rằng cái trình độ thinh văn không thể đem so sánh ngang với cái trình độ của Phật Phước được của Đức Phật cho nên về cái tuệ giác của Đức Phật được gọi là Sapenyu là nhất thiết chủng trí là đủ rồi là ngày bậc hiểu biết tất cả đó chính là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa gia đảng vừa nêu nam mô bổn thầy sa thú kính tri phạm thú kính tri phạm sư ờ, xin được hỏi thưa tọa thượng sư một câu nữa rồi người sẽ bỏ được sự đi nghỉ um, mà thì thật sự um, khi mà chúng ta nói về giác của Phật đó thì đôi khi chúng ta thấy có trường hợp này là chúng ta thường bị phân vân ở giữa cái gọi là biết một cách có tập chú uh, như Đức Phật ngài dạy rằng uh, như là chỉ dạy về sổ khổ và nhân sinh khổ nhưng ở một mặt khác thì chúng ta thấy là Phật pháp hay là Phật học thì bao gồm cả một cái biển học mênh mông về rất là nhiều phương diện rất là nhiều lĩnh vực thì ờ, ở trong cương vị là một vị uh, giáo thọ là một vị sư đó thì nếu con người nói rằng chúng ta học theo Đức Phật à, chúng ta đi theo ánh sáng mà Đức Phật đã soi sáng thì chúng ta chỉ nên tập trung trung vào và như là về sự khổ và con đường diệt khổ à, chúng ta nên có một cái nhìn đại quan rộng lớn về thế giới này thì câu trả lời thượng tọa như thế nào xin kính thỉnh thượng tọa thưa sư Nam Mô Bụt Thầy Vấn đề này chúng ta cũng nên lưu ý là Đức Thế Tôn trong đêm giác ngộ thì cần đầu phải đạt được thúc mạnh minh kênh giữa đáp được sanh tử minh và cánh cuối của đêm thì ngài đáp được lậu tận minh khi ngài chứng đắc lậu tận minh có nghĩa là đã trở thành bậc lộng tận đoạn trừ mọi lậu hoặc thì ngay lúc đó là nhất thiết chủng trí đã khởi sanh lên ngài biết tất cả các vị a la hán cũng vậy các ngài à, tu hành cái đường lối nghe tới Phật thuyết pháp hoặc là tu hành theo cái cái phương pháp của Đức Phật chỉ điểm khi mà chứng được đạo quả rồi đó thì lúc bây giờ là tất cả những cái gì mà thuộc về cái sự hiểu biết ở trong cuộc đời thì tự nó sẽ phát sinh lên cái ánh sáng đó sẽ tự phát sinh lên tất nhiên là nó chỉ hạn hữu ở trong cái cái phạm vi của bậc thinh văn thôi chúng tôi nói điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta đi đến với Phật pháp chúng ta nên thực hành theo lời dạy của Đức Phật trước để chúng ta đạt đến sự giải thoát khi mà đã đạt đến sự giải thoát rồi thì chúng ta mới hiểu còn như bây giờ đã qua cái thời kỳ mà có thể đạt được chánh trí ngay trong kiếp sống hiện tại thì do vậy chúng ta bây giờ chúng ta mới đi tiểu về cái thế giới thế giới chính vì chỗ đó có đôi khi chúng ta bị sai ở đây nếu như mà chúng ta nhìn cái thế giới rộng lớn này thì đó là vô ích nếu có chăng thì chúng ta chỉ nên nếu mà chúng ta không thực hành không tập trung vào cái sự khổ và con đường thoát khổ đó thì chúng ta có thể là chúng ta nên nghiên cứu về giáo pháp tam tạng kinh điển chỉ trong cái phạm trù đó thôi trong cái phạm vi đó thôi thì nó tốt hơn tốt hơn là chúng ta bắt đầu thích tìm tòi thích nghiên cứu về cái thế giới rộng lớn này cái thế giới này thật sự ra chúng ta có những cái chúng ta không có biết được hết đâu chúng ta làm sao biết được hết cho dù những nhà khoa học vĩ đại của thế giới họ chỉ biết ở một cái khía cạnh nào đó chứ họ không thể biết hết được và bây giờ thì ở trong cái sự già sự bệnh sự chết nó chi phối chúng ta không thể nào ở đó để chúng ta đi tìm hiểu cái này Đức Phật Ngài có đưa một cái thí dụ Ví dụ này các tỳ kheo Một người Bị bắn trúng Bị một mũi tên bắn trúng và đó là mũi tên độc có độc bà con của người của nạn nhân đó mới rước một vị y sĩ đến để mà chữa trị để mà rút cái mũi tên nó ra và giải phẫu nạo bỏ cái chỗ thịt thối rồi nhưng mà cái người bị nạn này lại không chịu để cho thầy thuốc cứu chữa mà lại nói rằng trước khi chữa trị thì hãy cho tôi biết mũi tên đó làm bằng cái vật liệu gì bằng lông chim hay là bằng tre hoặc là bằng sắt và khi một người mà bắn tôi đó là người nam hay người nữ trắng đen cao thấp mập ốp như thế nào người đó đứng ở hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc bắn tới hay sao vân vân thì này các tỳ kheo khi mà nạn nhân này có cái sự thắc mắc muốn tìm biết tìm hiểu để biết những cái chuyện đó có lợi ích gì không bệnh thế tôn không có lợi gì mà nó sẽ chết trước khi nó được thỏa mãn được câu trả lời thỏa mãn đức phật nói cũng vậy nay các ngươi bị già bị bệnh và sẽ bị chết chi phối việc cần phải làm là nhanh chóng tu tập đi thẳng vào con đường chánh đạo để thoát khỏi sự khổ đau chứ không phải ngồi đó mà suy nghĩ viễn vông muốn biết cái này muốn biết cái kia cho nên chúng ta là người con phật chứ hiểu được ý nghĩa này mà đức phật đã dạy qua chủ đó thì chúng ta chỉ nên tập chú biết rằng có thân đây phải khổ là như vậy khổ già khổ bệnh khổ chết rồi còn phải khổ sự tái sanh ở trong tương lai rồi ngay trong hiện tại khi hiện hữu hơi kiếp sống này phải chịu khổ bởi vì cái quả nghiệp ở quá khứ nó trổ xanh nếu mà có làm thiện trong quá khứ bây giờ tương đối là ít khổ một chút xíu còn nếu mà tạo cái ác nghiệp trong quá khứ thì ngay trong kiếp hiện tại này mình sẽ bị tai ương bệnh hoạn bị đánh đập người ta mắng chửi phỉ bán người du khống vân vân cái khổ đó là cái khổ do quả nghiệp đem lại chúng ta cần phải hiểu chưa đó rồi chúng ta cũng nên hiểu rằng cho dù rằng chúng ta sanh ra ở đời có đầy đủ những cái phước có thể làm cho được an lạc nhưng mà cái thân ngũ quẩn này nó không thoát khỏi cái sự vô thường biến hoại nó không thoát khỏi cái sự khổ đau là bị bức bách bởi già bệnh chết cái thân ngũ quẩn này nó diễn biến không theo một cái quyền năng không có cốt lỗi cho nên nó là vô ngã rỗng không khi mà chúng ta hiểu được điều đó chúng ta thấy cái sự khổ ở đời chúng ta vừa có cái khổ do bị chi phối bởi tâm tướng vừa có cái khổ do bị quả nghiệp nó chi phối bị cái khổ cái là do bị luân hồi sanh tử khi mà thấy được cái sự khổ đó thì chúng ta hãy đi vào cái con đường để mà thoát khổ con đường đó đức phật ngài đã vạch ra ngài đã chỉ điểm cho chúng ta đó là cái con đường giới định tuệ hay là qua bảy trạng xe thức tịnh giới tịnh tâm tịnh kiến tịnh đoạn nghi tịnh đạo với đạo tri kiến tịnh hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh như ở trong cái bài kinh trạng xe trong bộ kinh mà tôn giả Punna Mantaniputta đã trả lời cho tôn giả Sariputta nghe vậy thì chúng ta đi vào con đường đó là chúng ta không có mất nhiều không có bỏ phí nhiều cái thời gian luôn luôn Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo xưa và nay Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ mà thôi khi ngài nói lên sự khổ là ngài đã trình bày về nhân sinh khổ cho cho chúng ta thấy ngài nói về sự diệt khổ là ngài trình bày về cái con đường đưa đến sự diệt khổ đó ngài đã vạch ra và này Ananda bắt chánh đạo là con đường thoát khổ mà Như Lai đã khám phá đã làm thành cái truyền thống mà các ngươi chớ là kẻ tối hậu quý vị mà chúng ta đi chúng ta đừng có thấy những người khác họ hiểu biết rộng họ nhìn thế giới này họ nghiên cứu về thế giới này họ tìm xem coi ở trong kinh điển đức phật ngài có dạy về nhân sinh quan vũ trụ quan hay không ngài dạy về vũ trụ quan như thế nào chúng ta tìm hiểu với đó thì vô ích thôi và chắc có lẽ là chúng ta sẽ bị thất vọng vì đức phật ngài không có nói những điều đó đâu thân thoáng qua đó thì chúng ta nghe trình bày về các cõi mà chúng hữu tình gá sanh như là chính hữu tình cư bảy thức trú vân vân hay là tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới 31 cõi thì chúng ta nghe trình bày như vậy chúng ta nghĩ rằng là đức phật này đang thuyết về vũ trụ quan chúng ta tìm hiểu cái đó nhưng không phải ngài chỉ vì cái mục đích khơi dậy cho người có trí tuệ thấy được cái sự mênh mông của bể khổ trầm luân để khổ luân hồi mà chán để rốt tu tập chúng ta cứ nhớ vậy chứ chúng ta đừng có tìm hiểu quanh co đi tìm hiểu mênh mênh mông quá nó không có lợi ích gì thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thống số 2 và thượng đội gia đẳng vừa nêu nó mô bút thai xin thỉnh thượng đội trở lại satu ta tita tushu. Còn bạch chi tu biết mà chi tu quý Phật tử ờ, mà thế tôi thỉnh từ đó thì nghĩ sư đệ sẽ và chư tăng sẽ lo phần còn lại à, quý phật tử chúng tôi xin được uh, ờ, dành ít thì giờ để uh, nói thêm một số điều Ờ, liên hệ đến ờ, bài học ngày hôm nay ờ, thứ nhất là Dạ xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? khi Hideta Cẩm Đức uh, sự giác ngộ của Đức Phật thì uh, cái nhất là uh, chúng ta phải nói đến ờ, sự thanh tịnh hoàn toàn phiền não hoàn toàn của nội tâm không còn phiền não đời sống của chúng ta thì Thứ vì ờ, có lúc cái trí của chúng ta bị vẫn đục bởi ờ, tham sân hoặc si và ở trong cái chất của tham sân và si nó luôn luôn hiện hữu của vô minh nó cũng là một thứ si nhưng mà nó là vô minh vì vậy ờ, có khi mà chúng ta thấy thì chúng ta cũng không thấy hết được vấn đề điều này à, nó tương tự như là con mắt chúng ta bị cận hay bị viễn thị mà chúng ta không có mang kiến thì chúng ta thấy chúng ta cũng nghĩ là mình thấy đó nhưng mà thật sự nó không có rõ nét được đầu tiên mà chúng ta phải hiểu được là tâm của chúng ta càng thanh tịnh càng ít phiền não kể cả phiền não ngủ gặp thì chúng ta nhìn mọi sự việc thông thoáng hơn tinh xác hơn và cho dù ban ngày hay ban đêm cho dù hoàn cảnh nào thì cái nhìn của chúng ta cũng sẽ sáng suốt hơn khi mà chúng ta nói đến sự đoạn tận phiền não đó, thì chỉ có là một ở trong những yếu tố dẫn đến cái năng lực cao cả của Phật trí. Một yếu tố khác mà chúng ta phải đề cập đến đó là cái thiền chứng của Phật. Do cái năng lực của thiền chứng đó ngài à, là vị thành tựu tam minh một cách tối thượng như chúng ta được nghe ở trong đêm thành đạo của Đức Thế tôn Với cái năng lực của thiền chứng đó, đưa Đức Thế Tôn đến chỗ thành tựu cao tộc về Túc Vạn Minh tức là Ngài nhớ lại nhiều kiếp quá khứ và đặc biệt ở trong kinh nói rằng với vị chánh đẳng chánh giác đó, là Ngài muốn nhớ cho đến khi nào thì Ngài cũng có thể nhớ được chứ không bị giới hạn một số các đệ tử Phật mà có cái túc vạn minh rất là siêu việt như ngài Sa Lợi Phất hay ngài ờ, Cách Sa Bá vân vân có thể nhớ với một cuộc số giới hạn ví dụ một kiếp chẳng hạn nhưng mà nếu Phật thì ngài muốn nhớ bao nhiêu thì ngài nhớ thì cái nhớ kiếp quá khứ và thấy được cái sự liên hệ giữa các đầu mối nhân duyên đó, đó là một thứ trí tuệ siêu việt ở trong ba minh nhưng mà cái sự siêu việt này lại đến từ cái thiền chứng mặc dù à, các đệ tử phật cũng có thiền chứng nhưng không ai có thể có thiền chứng như đức phật đây là một cái đặc điểm khác là khi mà chúng ta nói đến là cái thiền chứng của vị chánh đẳng chánh giác bên cạnh thiền chứng trách vị chánh đẳng chánh giác đó thì có một cái yếu tố khác mà khiến như trí tuệ của Phật người sanh chúng ta gọi là nhất thiết chủng trí nhất thiết chủng trí tức là cái trí toàn giác toàn tri biết được tất cả biết một cách không có ngăn ngại biết toàn tri này là do sự tu tập ba là mặt hạnh đạt đến cái mức độ mà chúng ta biết rằng có ba cái bậc tu ba la mật thường độ trung độ và tối thượng độ tức là một vị mà muốn tu tập trở thành vị thánh văn giác là vị trong lúc trao dồi ba la mật có thể bỏ tất cả những gì liên quan đến vật ngoại thân của mình một vị tu tập 20 pháp ba la mật thì trong thời gian tu tập thì có thể vì sự tu tập mà hy sinh cả tứ chi hoặc một phần cơ thể nhưng mà riêng một tu tập tối thượng ba la mật thì vị đó do sự tu tập có thể bỏ tất cả kể cả mạng sống của mình và do vị trong cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh đắc không còn có một chút ngăn ngại nào không còn có chút ngăn ngại nào chúng sanh ở trong đời thưa quý vị chúng ta thường có nhiều cái ngăn ngại lắm ví dụ như hồi mình còn nhỏ mình ham chơi cha mẹ nhắc mình là con đừng lo ham chơi cố học lớn lên thành kỹ sư bác sĩ này đó thì có thể là mình bỏ cái sự ham chơi nhưng mà mình chạy theo danh chạy theo lợi rồi tức là ngày nào đó có người đó khuyên mình nó bỏ theo danh lợi thì mình chạy theo địa vị chạy theo sự nghiệp yeah. Dạ. có những người học ra làm bác sĩ nhưng mà không hành nghề bác sĩ ra làm một nhà chính trị tại vì thấy cái sự nghiệp chính trị nó cao hơn thì chúng ta thường ở trong cuộc đời này đó là mình thường buông cái này mình nắm cái kia bỏ cái này chấp cái kia nhưng mà với một vị mà tu ba lần mặt thảnh mà có thể dám bỏ tất cả những vật ngoại thân dám bỏ những vật liên quan tới thân thể dám bỏ những gì người dám bỏ cả mạng sống của mình phải là mật thì vị đó có khả năng buông xả tất cả thì cái trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác gọi là nhất thiết trùng trí đó thì thực sự bất khả tư kỳ hôm nay trong cái bài học này tôi muốn đưa ra một vài cái ờ, thí dụ mà với những thí dụ này như là một sự chia sẻ có các cách Phật pháp mà cũng là sự riêng tư chúng tôi gọi đó là sự riêng tư là bởi vì bản thân của chúng tôi đó là tìm thấy ở đó có rất là nhiều cái niềm tin về tìm, tìm kiếm một cách sâu sắc rất đặc biệt chúng tôi có kể quý vị nghe về cái giai thoại của ngài Phu Đích là một vị tỳ kheo người Hoa Kỳ đi xuất gia theo đạo Phật và vì đã dịch ra nhiều tác phẩm kinh điển rất là quan trọng từ tiếng Pali sang Anh ngữ. Vị này có một lần nói rằng chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác mới có thể có cái kiến văn tinh sát rộng lớn như Đức Phật. Thí dụ như Đức Phật xuất thân là một vị hoàng tử, là một vị quân phương ở trong cung đình nhưng vì chỉ riêng về sau này hành đạo ngài dạy cho Singla những cái dẫn về uh, đối với quan hệ giữa cha mẹ con cái giữa vợ chồng với nhau giữa thầy trò với nhau giữa bạn bè với nhau giữa sa với cư sĩ giữa người chú với tớ thì bố điếc này đó rằng đọc kỹ những đoạn đó mới thầy rằng không phải là vì chánh đẳng chánh giác thì rất khó có những lời dạy được như vậy tin tưởng tin sạc như vậy mà, mà Đức Phật bản thân của Ngài sống trong cung vàng địa ngục Ngài có thể nói về cái bản lãnh cái kỹ năng của một người chăn bò Ngài có thể nói về Ngài có thể nói một cách rất thấu đáo về một người huấn luyện ngựa như thế nào một người huấn luyện chim ưng như thế nào và vô số thí dụ thì ở đó quả thật là một sự một nhịp hay là nói một chuyện khác thưa quý vị à, chuyện ở trên trái đất này khi mà chúng tôi còn nhỏ đó chúng tôi ra bãi biển vũng tàu trong lần đi tắm nó có cái chỗ chúng tôi hụt chân may mà chúng tôi biết lỗi các vị khác nói rằng ở ngoài bãi biển có những chỗ tự nhiên nó thụt sâu xuống chúng tôi thấy làm lạ là sợ trong kinh thôi. Đức Phật nghe dạy rằng biển cả đó thì nó không bao giờ nó có một cái vật khách mà nó có cái độ lại từ cạn cho tới sâu chúng tôi nghe cái chuyện đó cũng hơi lạ nhưng mà lớn lên thì mình mới hiểu rằng tại cái mình hiểu là hiểu sai Đức Thế Tôn người nói đến cái thềm lục địa và dạ, thềm lục địa ví dụ như chúng ta thấy nước Việt Nam là hình công chứ không bao giờ ngay từ trong đất liền mà nó có một cái vực sâu thẳm xuống mà cái thềm lục địa nó phải thoai thoải ra nghĩa là nó có những đoạn sâu chúng ta hụt chân nhưng cái chuyện đó không có để nói chúng ta nói chung là cái thềm lục địa đó hay là ở trong kinh Đức Phật ngày giải rằng khi mà chúng ta ra giữa đại dương mênh mông ở nơi mà rất xa những cái thềm lục địa đó thì ở đó không có sống thật ra điều đó nó vượt ngoài ờ, cái cái khả năng hiểu của chúng chúng ta hồi hồi nhỏ hay là chúng ta không đi biển chúng ta tưởng tượng là nếu chúng ta là người Ấn Độ mà đi ra bể biển thấy sóng biển vào bờ thì làm sao chúng ta thì biết chuyện đó nhưng mà bây giờ thì chúng ta hiểu là có những nơi biển mênh mông giống như là Ờ, cái khu vực ở Nam Ấn Độ Dương gần Bắc Cực, ở ờ, gần Nam Cực hay là giữa Thái Bình Dương những nơi rất là xa bờ thì tại vì nó không có nó không có cái uh, không có cái bãi ngầm không có cái thềm lục địa thành ra nó không tạo ra sống được nếu Đức Phật không là Phật thì ngài không thể thấy biết những những như vậy hay hoặc giả là con người chúng ta thường có cái hiểu là uh, thế giới này có đông nam tây bắc nhưng mà đức phật ngài dạy rằng phương hướng chỉ là chế định thôi yeah, dạ, phương hướng chế định yeah. Dạ. cái phương hướng đó, đó chúng ta trên địa cầu thì chúng ta quy định là bắc cực ờ, ờ, cái hướng hướng bắc cực là hướng bắc nam cực hướng nam rồi à, bên tay phải tay trái là đông và tây nhưng mà thật ra ở ngoài trái đất này thì không có đông nam tây bắc ngoài trái không không có đông nam tây bắc và ngay trên trái đất này nếu chúng ta ly về hướng đông đi hoài thì chúng ta sẽ trở lại nguyên vị thành ra cái hướng đông hướng tây nó chỉ là một cái quy ước dạ nó chỉ là quy ước nó gọi là chế định chế định là cái gì gọi là quy ước hay hoặc giả là Đức Giêsu cũng cho chúng ta biết là thời gian cũng là quy ước ngày và đêm ở cõi người ngày và đêm ở cõi trời chênh lệch với nhau ngày và đêm ở cái tinh cầu này khác với tinh cầu kia tại vì sao ngày và đêm nó dựa trên cái trục quay dạ và nó dựa trên cái thể tích lớn nhỏ của cái tinh hành tinh đó một ngày ở địa cầu nó không nhất thiết là uh, một ngày ở quá tinh nó dài hơn ngày ở địa cầu thì quá tinh nó lớn hơn hay hoặc giả là ngày hôm nay chúng ta nói về à, nguyên tử là đơn vị cực vi chúng ta thường nói nguyên tử đó là uh, sắc pháp, vật chất thì có thì gọi là uh, ờ, sắc đa sắc pháp tâm pháp thì có cái sắc đa tâm cái sắc đa tâm là cái đơn vị cực vi không thể chia được nữa yeah. Dạ. thì thưa quý vị ờ, ờ, đối với Phật pháp thì từ xưa rất xưa thì chúng ta đã học một điều rằng ờ, thì Phật pháp đã dạy rằng cuộc sống là sự tồn tại của cái dòng sanh diệt dòng sanh diệt đó là cái dòng tiếp nối sanh diệt của uh, nếu chúng ta nói về danh pháp về sắc pháp đều là sự tồn tại của sanh sanh diệt hết thì thật ra một cái một sắc đa nó rất là nhỏ nhỏ lắm vật chất cũng nhỏ mà về về tâm pháp về tâm nó cũng nhỏ và mãi cho đến thế kỷ thứ 16, 17 nhân loại cũng chưa có hình dung được là tại sao vật chất đừng nói chi cuộc sống tâm thức đi là biết vật chất thôi nào là núi nào là hồ nào là sông nào là nữ hoàng Cleopatra nào là uh, sa mạc mà tất cả đều chỉ là một sự uh, kết cấu của những nguyên tử của những đơn vị cực vi lại chúng ta không biết Phật pháp đã dạy điều đó hay chúng ta nói một chuyện khác nữa là thưa quý vị khi mà nhân loại sống ở trên thế giới này thì trái đất này ngày xưa uh, chúng ta nghĩ rằng nó là một thế giới miên viễn thường hằng vĩnh cửu con người sinh ra chết đi cây cỏ chết đi theo tuổi thọ và cũng những thứ khác nhưng mặt đất thì miên viễn trước khi mà khoa học cho chúng ta biết về tuổi thọ của các tinh cầu thì Phật giáo là một tôn giáo duy nhất và trong đó có dạy cho con người biết rằng trái đất này cũng giống như tất cả những tinh cầu tất cả những hiện tượng khác nó có cái tuổi thọ yeah. Dạ, nó có hình thành có tồn tại và có hoại diệt không phải dễ dàng để hiểu điều đó đâu yeah, dạ, thật sự không phải hiểu dễ dàng hiểu điều đó khi đức phật ngài dạy rằng tất cả pháp hành là vô thường sắp đến sankara và người nói trái đất nó cũng tuổi thọ cho đến về sau này dần già rồi đó, chúng ta biết được nhờ vào thiên văn học do thiên văn học thì chúng ta mới biết rằng có những cái thiên thể có những cái ờ, thái dương hệ có những cái uh, tinh cầu ở xa và nó bị hoại diệt dạ, bị hoại diệt ngày hôm nay những cái viễn vọng như là viễn vọng kính Hubble hay là Chandra đó cho chúng ta những hình ảnh không phải là một hành tinh mà cả cả một thái dương hệ cả một thiên hà nó quý diệt nó nó chạm vào nhau nó nhập vào nhau ờ, những hiện tượng tới chúng ta nghe nói về giống như là những hiện tượng tới chúng ta nghe nói về giống như là à, cái chuyện huyền thoại nhưng mà thực sự có thật thế đất này không vĩnh viễn và không có cái chuyện mà thượng đế sẽ trở lại lập cái vườn địa đàng mãi mãi trên ờ, của cuộc sống hàng hữu trên trái đất này cái chuyện rất là đơn giản rất là đơn giản thì thưa quý vị như chúng tôi nói là Phật pháp hay là chính Đức Phật là vị giáo chủ duy nhất của tôn giáo của nhân loại mà nó trái đất này rồi nó sẽ đi đến chỗ hủy gì giống như cái bàn sống của chúng ta nó có tuổi thọ và rồi à, có những thứ mà không phải dễ nói lý chúng ta đọc ông trong kinh các thanh đá xuất ta ở trong có nói là chánh pháp là đạo ly dục hay chánh pháp là đạo ly tham đây là một ở trong những cái chìa khóa rất là khó hiểu của Phật học hãy chúng ta sống mà chúng ta bám vào bất cứ điều gì chấp vào bất cứ điều gì thì một là nó ngăn ngại sự bước tiến đi tới hay là chúng ta sẽ khổ nó tương tự như là chúng ta làm một hành trình chúng tôi lái xe từ California về đi Texas hay Texas thì California có nghĩa là có điểm xuất phát và có điểm đến cái cuộc hành trình ở giữa đó dù là đẹp dù là xấu dù là ở công viên dù là rừng núi dù là khoang mạc dù là sơn thủy hữu tịch nhưng mà trên đoạn đường đi đó nếu có chỗ nào đó nó có hấp lực quá mạnh nó có sự quyến rũ quá mạnh mà khiến cho chúng tôi bỏ cái hành trình đó để ở lại ở nơi đó, đó. thì ờ, đều thất bại đều có vấn đề tại vì sao vậy là hành trình có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục đi tới tiếp tục tiến bước mà bây giờ mình chấp vào điều đó sao mình tiến được bởi vì đức phật ngài dạy ngay cả trong cuộc tu mà một người thành tựu uh, tính thành tựu giới thành tựu thiền định mà chưa thành tựu giải thoát mà bấm vào đó thì giống như một người đi tìm lỗi cây mà chưa đạt đến lỗi cây mà chỉ chấp vào hoa lá cành vỏ cây nhát cây mà không có chịu đặt đến trước cuối cùng là lỗi cây thì thưa quý vị ngày mai này chúng ta sẽ học một bài kinh bài kinh đó là bài kinh phú lâu na hay là bài kinh puna thì quý vị cũng sẽ nghe chư tăng bàn về điểm mà đức phật dạy rằng một ở trong những cái yếu quyết mà một người tu cần phải biết đó là khi mắt thấy sắc tay nghe tiếng mũi người mùi ngửi đến vị thân cảm xúc ý suy nghĩ thôi không có chấp thụ vào sắc tinh khí vị xúc pháp thật ra cái chuyện này không phải dễ đâu tại vì hầu như tất cả chúng ta đều sống đều tu bằng sự đam mê bằng sự dính mắc bằng cái gì chúng ta thấy rất là hay chứ tuy uh, sống thành phố Houston thành phố này có nhiều những cái vị thầy có khi sinh là thiền sư vị này vị kia đến những vị này có nhiều cái sự hấp dẫn đối với những người tu Phật có nhiều người tu chỉ mong là mình luyện tập càng khôn tập lên, hay là uh, mình tu tập để đạt đến cái gì đó để chứng gì đó ngay cả họ rất là ờ, cương quyết bám vào ông thầy bám vào pháp môn và họ xem những điều đó là những điều mình khoan nghĩ nhất thì ra mình theo thôi nhưng mà kỳ thật thì rất khó để mọi người hiểu rằng ở trong sự tu tập là mình học để buông bỏ để đi tới chứ không phải để chấp thủ để bám víu lại cái này là cái khó khó lắm bởi vì khi mà đức phật này dạy rằng chánh pháp là đạo ly dục hay chánh pháp là đạo ly tham không phải ai cũng hiểu được ngay cả khi đức phật dạy rằng để chi tỳ kheo giống như chiếc thuyền là phương tiện để qua sông chánh pháp còn phải bỏ huống gì là phi pháp cái này khó hiểu lắm và rất là khó hiểu và đức phật ngài đã dạy điều đó cho chúng ta từ 25 thế kỷ trước bây giờ chúng ta trở lại nói về một điều tương đối rất là đơn giản ở trong cuộc sống hàng ngày Đức Phật đã từng dạy trong rất nhiều bài kinh một trong những bài kinh thì chúng ta thường nghe là nhớ giới tôn giả Rahula ở trong đó Đức Phật ngày khuyên là đối với sắc thinh khí vị xúc đối với sắc thọ tưởng hành thức thì nên tránh không nên chấp rằng đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Thì thưa quý vị, những lời dạy đó rất là đơn giản nhưng mà không dễ dàng để lãnh hội và không dễ dàng để áp dụng. Mình sống trong đời này thì mình không chấp cái tầm thường, mình phải chấp cái thiêng liêng cao cả. Mình không có bám phiếu và vật chất mình cũng bám víu đời sống nội tâm mình không có chọn lựa cái cứu cánh là những gì ở trong cõi trần gian tầm thường này thì ờ, chúng ta cũng nghĩ đến kiếp sau nghĩ đến đời sau nhưng mà đức phật đã giải rằng đối với tất cả dù là sắc thọ tưởng hành thức sắc thọ tưởng hành thức nhiều trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa. Yeah. Dạ. Nên thấy rằng sắc chỉ là sắc quẩn thôi, thọ chỉ là thọ quẩn thôi, tưởng chi tưởng quẩn thôi, hành chỉ là hành quẩn thôi, thức chi thức thôi. Và hãy nhận thức những điều đó đúng theo thực tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Chúng tôi đơn cử một vài cái thí dụ như vậy ở trong kinh điển để muốn nói lên một điều rằng không dễ dàng để chúng ta hiểu biết hết về giáo pháp của Phật. Không phải dễ dàng để hiểu biết về Đức Phật và càng không thể hiểu dễ dàng về tuệ giác của Phật. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải học một phần nào qua lời dạy đó. Cũng như là khi chúng ta còn nhỏ mình gặp một vị thầy hay một bậc cha mẹ dạy cho chúng ta những điều có thể chúng ta không hiểu hết về cha mẹ không hiểu hết về thầy nhưng mà những điều mà những vị đó dạy chúng ta mà chúng ta thấy học có thể áp dụng được một cách khôn khéo thì chúng ta có được sự thành tựu có được những cái lợi ích thiết thực nên chi uh, ờ, thứ vị uh, ở trong phòng của chúng tôi có một cái tác phẩm nghệ thuật hình mặt trời rồi lại hình mặt trăng và trong cái hình mặt trời và mặt trăng lại có một hình Phật hình này tác phẩm này được thực hiện uh, bởi một uh, người Phật tử nhân đọc công kinh có cứu mình và công kinh có cứu một cách từ bài kinh này mặt trời sáng ban ngày mặt trăng sáng ban đêm nhưng mà ánh sáng của bậc chánh đẳng giác thì uh, soi sáng đêm ngày và ánh sáng vô thường đó là một cái hình ảnh là một công án là một ẩn số mà tất cả chúng ta phải chiêm nghiệm không dễ dàng gì để chúng ta hiểu và hiểu hết về Đức Phật đâu không hiểu được chúng tôi chỉ muốn nhắc một giai thoại để kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay là vua Patirac vua đã đi có một lần nhà vua đến thăm lãnh lễ Đức Phật sau khi biết Đức Phật thì nhà vua rất là kính ngưỡng Đức Phật và có tâm đạo lắm và trong một lần Đức Phật ngồi ở bên ngoài một cái công viên thì vua đi đến lãnh lễ Đức Phật và lúc đó có các vị đạo sĩ ngoại đạo lõa thể người chép đầy cho những người tu hành đi ngang qua thì vua Pha Tư Đặc là một người rất là kính ngưỡng những người tu hành thấy những vị này thì nhà vua đứng lên chắp tay kính lễ thì sau đó nhà vua khi những vị đi rồi thì nhà vua quay lại hỏi Đức Phật bạch Đức Thế Tôn những vị đó có phải là những vị A-la-hán không thì đức phật không có trả lời là những vị đó phải là a la hán hay không phải a la hán mà ngài chỉ nói rằng này đại phương đại vương không phải là a la hán nên rất khó biết rõ ai là a la hán ai là không phải a la hán điều này thì ờ, là một lời giải rất ngắn của đức phật nhưng mà nhà vua hiểu được một phần và đối với chúng ta ngày nay đó thưa quý vị cũng giống như là nhiều vị mới ra hành thiền về đánh giá vị thiền sư này là thế này vị thiền sư thế kia thì chúng ta cũng phải nói rằng ở mức độ nào đó chúng ta nên khiêm tốn nhận rằng chúng ta chưa đủ khả năng để đánh giá yeah. Dạ. à, ờ, hay là chúng ta không hiểu rõ về nhạc lý nhiều khi mình nghe ta hát đó, thì mình nói ca sĩ hát hay ca sĩ cái hát dở thì nó phải là sai hoàn toàn nhưng mà có nhiều khi ca sĩ hát hay nhưng mà không nhất thiết là nổi tiếng không nhất thiết là mình thích thú đâu có những bản nhạc rất khó và họ hát rất tốt hát rất đúng dịp nhưng mà rồi chúng ta hiểu về nhạc lý chúng ta không cảm kích có những bài hát hát nó có nhiều cái phô hát có nhiều cái không có đúng đúng dịp nhưng mà rồi uh, chúng ta hiểu về nhạc lý chúng ta thấy nó vẫn hay vậy <laughs> thì cuộc đời cuộc đời giống như và bản thân của chúng ta thì chúng ta cũng nên nên khiêm tốn mình nhận rằng cái lượng định của chúng ta rất là giới hạn không nhất thiết là ngay cả chúng ta tin Phật chúng ta kính Phật chúng ta thờ Phật à, chúng ta học Phật mà chúng ta có thể à, cân đo đông đếm được cái trợ giác của Phật thấy trí giác của Phật và trở lại trong đời sống hàng ngày thì chúng ta nên tin rằng một khi mà mình có một nội tâm bớt ít phiền não thì cái trí mình sáng hơn một khi nội tâm của chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tỉnh giác hơn và một khi mà chúng ta không còn chấp thủ đây là ta là của ta là tự ngã của ta thì cái thế giới chung quanh chúng ta được tỏ rõ hơn nhưng mà nói như vậy thôi chứ cũng phải là đơn giản để chúng ta hiểu điều đó chúng tôi xin kết thúc chương trình uh, sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddha Ma. ngày mai này chúng, chúng ta Ờ, có giáo trình Trung Bộ Kinh uh, bài kinh thứ 145 và vị giảng sư Sư Học Đăng xin được truyền chư tôn đức đã vào trong thuyết giảng đảnh lễ quý ngài Xin chào tạm biệt quý phật tử kính chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành Nam Mô Bút Tha Giá Dạ con cảm ơn cô Nhật Hình, cô Hân Nguyễn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 Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhắc tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.

वाक् मया केत तथा Và dạ, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp học Pháp Quốc ta Thanh Má xin phép, xin phép được đóng rung trong vòng giây tới. Xin kính chào, tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ Nam Mô Bút Tha dạ